4 năm 1945, quân đội Nhật Bản phát động trận chiến Chỉ Giang nhắm vào căn cứ không quân Chỉ Giang. Lực lượng không quân số 14, quân đội Mỹ điều động các máy bay chiến đấu từ sân bay Chỉ Giang, liên tục tấn công các vị trí của Nhật trong trận đánh. Nhiều phi công Mỹ đã bị quả lực phòng không Nhật bắn rơi. Tại nơi Nhật đóng quân, một cuộc giải cứu đã bắt đầu. Năm 1945, sân bay Chỉ Giang, Hồ Nam bắn trúng Tôi bị bắn trúng Yêu cầu chi diện Tôi bị bắn trúng Tôi bị bắn trúng Yêu cầu chi diện Yêu cầu chi diện Tôi bị bắn trúng Bộ phim Thiết dực trùng sinh Mưa bơm bão đạn Đội hàng không số 14 quân đội Mỹ phi hành viên Phúc Khắc Tư tại khu vực núi 40m đông nam Chỉ Giang bị quân Nhật Bản bắn rơi, yêu cầu nhanh chóng chi diện Theo tình báo của quân đội Mỹ, phi thành viên Phúc Khắc Tư bị thổ phỉ Mạo Nhi lĩnh giam giữ. Hạ lệnh quân đội của bạn bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được người đưa về sân bay Chỉ Giang. Tam gia. Thư của ông bỏ ta ra Tướng quân Thất Diêm Dương của Mạo Nhi Lĩnh là thổ phỉ hung hãn Chỉ có mời cao thủ mới có thể cứu được người ra Tôi biết một người Hội trưởng thương hội ám sát chỉ Giang, Tội này không chết mới lạ đấy Hắn có thù gì với ngươi Ông Quốc Nghĩa kiểm soát giá muối Khiến cho mấy chục thương gia phá sản Chết không đáng tiếc Thương gia bỏ tiền mua mạng của hắn Ta bỏ tiền mua mạng của ngươi Cậu báo đáp tôi thế nào đây Mạng tôi là do ông mua Ông muốn gì cũng được Được Giúp tôi tìm một người Người nào Người Mỹ Sau khi việc hoàn thành Tạ ơn bằng 100 lượng vàng nhưng lực của tôi không đủ Tôi cần tìm người A Dượng Tên tiểu tử này chạy trốn hơn một năm Bị ngươi bắt lại rồi Thưởng tiền Dễ thôi Các anh em Lấy 20 đồng đại dương cho A Dượng Rõ 你，你。 Sau khi xong việc Thưởng 100 lượng vàng Nếu anh muốn kiếm Chúng ta cùng liên thủ Chỉ có hai chúng ta Chuyện này không dễ dàng Tôi phải tìm thêm người Lão gia Bọn họ đến rồi Mời ngồi Hai vị này A à, Dượng Lôi sông hỉ Chỉ ba người các ngươi Nói đi Người Mỹ ở đâu Mạo Nhi Lĩnh Mạo Nhi Lĩnh Thất Diêm Dương, đại thủ phỉ chỉ gian Người Mỹ đang ở trong tay hắn Các người có thể tìm thấy không? Không cần ông quan tâm Tại sao phải cứu hắn? Đương nhiên là vì tiền Ai thưởng tiền? Cái này các người không cần biết Nếu như là thất Diêm Dương Tôi cần thêm 40 lượng vàng Tiền không phải là vấn đề Lý do là gì? Tôi cần thêm một người Nói lời xấu trước Chỉ cần người sống Được Nhất ngôn cổ đỉnh Lúc nào hành động Đợi tôi tìm đủ người Cục trưởng Sao lại đến rồi Mày ngồi lên đầu tao Tao sẽ lột từng lớp Từng lớp da của mày lột ra Đưa đi Anh em Sao vậy Người anh em Có gì từ từ nói Cục trưởng Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân Ngài tha cho tôi đi Lần sau tôi không dám nữa Cục trưởng có chuyện gì từ từ nói Chúng ta đừng động dao được không Để cho mày nếm thử cảm giác bị thiến Cục trưởng tôi xin người Cục trưởng Cục trưởng Cục trưởng Đợi đã Cục trưởng Giao hắn cho tôi Chúng ta làm giao dịch mua bán Tôi đưa anh một khoản tiền Giết hắn giống như giết một con chó Nhưng anh giao cho tôi Thì có thể kiếm được một lượng vàng Một lượng Năm lượng Thành giao Ngươi cần tên khốn kiếp kia làm gì Hắn cũng ngủ với vợ người khác Có người ra giá rồi Đa tạ người anh em Đợi tôi có tiền rồi Nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của anh Xưng hồ danh thế nào Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa Tôi tên Lý Đa Phúc Ý nghĩa là nhiều con nhiều phúc Người anh em Anh tên gì Im mồm Dân Tôi biết ngay là có quý nhân tương trợ mà Quá ra là anh, đại ca Đợi chút Cậu chắc chắn muốn thêm người cuối cùng kia Hắn ngoài việc thích nữ nhân Thì không có tật xấu khác hơn nữa ở chỉ Giang Không ai dùng miền giỏi hơn hắn Điều quan trọng nhất là Hắn trốn thoát từ Mạo Nhi Lĩnh Tại sao không cưỡi ngựa vào Mạo Nhi Lĩnh Ngựa ở trong rừng mục tiêu quá lớn Vì vậy Chúng tôi chuẩn bị đi bộ vào núi Chúng ta gặp lại ở cửa núi Chỉ Giang Theo ước hẹn Tiền tôi đã đem theo đến cho cậu Mỗi người lấy 10 lượng trước đi Số còn lại Do người đua nốt Thất Diêm Dương rốt cuộc có bao nhiêu người Không rõ <laughs> Vẫn còn một chuyện Người Mỹ có thể hiểu tôi nói gì không <laughs> Cái này tôi nghĩ xong cho các cậu rồi Mỹ Linh Xin chào mọi người Tôi giới thiệu một chút Vị này là tiểu thư hàng Mỹ Linh Phiên dịch tiếng Anh của các cậu Xin chào mọi người Sao lại là con gái chứ Hiện nay tìm được người nói tiếng Anh không dễ Hơn nữa Thời gian cấp bách cái này vâng, yên tâm đi Tôi không làm liên lụy tới các anh Tất cả đều nghe theo các anh Bây giờ Chắc là vào núi rồi Dân vâng, Đã vào núi rồi Mạo Nhi Lĩnh Chuyện gì thế Tình huống gì Sắp tới quỷ môn quan rồi Quỷ môn quan Quỷ môn quan là con đường bắt buộc phải đi qua để vào núi Đội phòng ngự quân đội quốc gia muốn tiêu diệt thất Kim Dương Kết quả mấy lần được chết ở cửa quỷ môn quan Chỉ có thể đi qua mới có thể nhìn thấy Mạo Nhi Lĩnh Sơn trại của thất Kim Dương ai cũng không tìm thấy Địa hình trong núi phức tạp Dễ khiến người ta ngất Hơn nữa mỗi một con đường đều có dân thổ phỉ trấn thủ Cho dù xông vào được Cũng không có mấy người có thể sống trở về Anh từng vào đó chưa Từng vào rồi hơn nữa còn không bị ai phát hiện Hàng tiểu thư đừng sợ Tôi sẽ bảo vệ cô Cẩn thận đi Nhất định không được phát ra tiếng Chưa đến nơi không được đắc ý Nhất định không được nổ súng Đào Phúc, tự tin không? Em đảm bảo có thể đưa mọi người tới Mạo Nhi Lĩnh Hàng tiểu thư, tôi bảo vệ cô Xuất phát, ca Em rời khỏi súng và thuốc nổ liền xong đời đó Rời khỏi phụ nữ, cậu cũng xong đời đó Phải bảo vệ hàng tiểu thư cho tốt Giết A Dượng Thiểu đi đi Đại ca, cứu em, đại ca Hàng tiểu thư Thân thủ rất tốt Lúc quan trọng bảo vệ bản thân Không bị đàn ông ức hiếp Đa Phúc Dẫn đường Tiếp tục đi về phía trước Phát hiện dấu chân vừa đi qua đây Có bao nhiêu người Không đến 10 người Dựa vào dấu chân phán đoán Chắc là mới đi qua không lâu Hướng thì sao Giống như chúng ta Là người của thất diêm Dương Cái này không dễ phán đoán Thế này A à Dượng, cậu đi trước thăm dò đường Trước khi trời tối Sẽ dựng trại đóng quân ở tử nhân Đến lúc đó Cậu đến đó tập hợp với chúng tôi Cẩn thận Mọi người theo sát vào Đi Được ờ. Tôi cảm thấy chúng ta đã cách thất dinh dương rất gần rồi Từ bây giờ trở đi Hành động của bất kỳ ai cũng phải cẩn thận Phải tăng cường đề phòng Không có lệnh của tôi Ai cũng không được tự mình hành động Hỷ tử Trực ban đầu đi Dân vâng. Cẩn thận đấy Giữ cho kỹ Cái này Có 10 lượng sao Chuột cậu 5 lượng Cậu vẫn cần sao Cái này Được rồi em nhận Đào Phúc Cách xa người phụ nữ kia một chút Chúng ta không rõ lai lịch của cô ta Đừng có gây thêm phiền phức cho tôi Hiểu Em thay anh Để ý cô ấy Đại ca Tên Nguyên Tâm Nhi chắc chắn là nắm đầu Tại sao chúng ta không để sau khi tìm được người Mỹ Trực tiếp giao dịch với người mua à? Như vậy chúng ta có thể kiếm nhiều hơn Anh nói xem có đúng không Có phải cả đời này Cậu chỉ muốn kiếm khoản tiền này không Đại ca Đại ca Phía trước hình như có trạm gác của thổ phỉ Có bao nhiêu người Hình như 7-8 người Chính là dưới khe núi kia Cách đây không xa Ở đây Xem ra Cách thất Diêm Dương ngày càng gần rồi Đúng vậy Có thể vượt qua không? Không thể Được, em biết một con đường nhỏ Nói nhanh Ở đây Đa Phúc Lại đây sao Đúng Đi xuống dưới có thể vượt qua đằng sau của bọn chúng dạ. Hỷ tử Có Chồng dây Dân Sao cậu biết con đường này Bởi vì tôi từng ở trong thất Diêm Dương ra Cô nương Thân thủ rất tốt Vậy sao Cảm ơn Cô gái này không đơn giản đâu Yên tâm Trong lòng tôi có tính toán Đa Phúc Còn cách thất Kim Dương bao xa Nhiều nhất là 5 mét Được Thế này đi Cậu dẫn đường Em sao Còn có cô Hàng tiểu thư Vậy được Tiếp lấy Được Đạn có hạn Dùng tiết kiệm thôi Được Hiểu rồi Nhớ lấy Chúng ta đến cứu người Không phải đến để giết người Xuất phát Được Vâng Chậm thôi Đi về phía trước là sắp đến sân trại của thất Kim Dương vâng, Cô yên tâm Tôi sẽ bảo vệ cô Đi Đi Sao vậy Nhỏ chim, Nhỏ chim Diêm làm sao chim không kêu nữa Đại ca Sao lại để bọn họ dẫn đường Anh không tin em à Người anh em Bởi vì tôi tin tưởng cậu Mới để bọn họ đi <laughs> Đi Hỷ tử Đến đây đi Nhanh lên Đứng im Đây Động đậy tôi sẽ bắn cô nghìn Bỏ súng xuống To gan lắm Nói nhanh Đem theo cái này làm gì Tôi vào núi săn lợn rừng Bị lạc đường Anh em để mặt chút đi Đại ca Cái này cho anh mua thuốc Xông à. vào mạo nhiên lĩnh bắt lợn rừng Đúng đúng Mày lừa ai chứ Không phải Nói Làm cái gì Đại ca Tôi thực sự không lừa anh Nói dối tôi là cháu của anh Thật đó Bắt lợn rừng Đưa theo một người phụ nữ làm gì Cô ấy là vợ của tôi Nhất quyết muốn đi cùng tôi Hắn là người đàn ông của cô sao Không phải Mỹ Linh Em sao vậy chứ Anh nói xem Anh lừa tôi từ tay người đàn ông của tôi Nói là muốn hưởng phúc Kết quả lại trốn vào rừng sâu nước lặng Đồ vô dụng Cô nói cái gì Cô nói lần nữa đi Đứng im Nói 800 lần thì cũng là đồ vô dụng Là cô khóc lóc đòi đi theo Tôi có thể đưa cô theo sao Anh đừng có tự mình đa tình Kiếp trước thật là đạt phải cứt mới theo anh đó Tôi giết cô Giúp tôi một việc Đưa tôi đến sơn trại thất Diêm Dương Các người vào đây kiểu gì Cược đi, cược đi Mua đại, cược đại Mua tiểu, cược tiểu Đại, mở, mở, mở Đại, đại, tiểu Lần nữa, lần nữa, lần nữa Xảy ra chuyện rồi Dội vàng cái gì Từ từ nói Kim Nhã bị người ta bắt rồi Nhanh ra xem đi Sao lại có nhiều người như vậy Có tôi bảo vệ cô Nghe đây Phía tây cổng sơn trại Có hai súng liên thanh Tôi có thể vào sơn trại từ đâu Nói nhanh Phía trước chắc chắn không vào được Người Mỹ ở đâu Anh nói là tên phi hành viên kia sao Cái gì Cậu nói tên người Mỹ kia là phi hành viên Hắn nhảy dù xuống đây Được rồi Tôi không quan tâm hắn là ai Nói tôi biết Bây giờ hắn đang ở đâu Ở bên cạnh chỗ ở của thất Diêm Dương Trước cửa còn có người canh gác Chỗ ở của thất Diêm Dương ở đâu Lão ngủ, lão thất, rõ Đụng pháo, rõ Nhanh, nhìn kia. Bên trong sân trại có tình hình mới Hắn biết chúng ta đến rồi Bọn chúng là ai Thất già không dễ động đâu Bảo hắn cẩn thận vẽ lại địa hình của sơn trại cho tôi Rõ Vẽ nhanh Chúng ta đã tiếp cận gần với sân trại rồi Chuẩn bị chiến đấu Rõ các cậu xem Bây giờ chúng ta ở đây Thất Kim Dương ở đây Chúng ta nghĩ cách đi vào Nhưng tình hình trước mắt Chắc chắn hắn đã biết chúng ta đến rồi Tấn công là điều không thể Chỉ có nghĩ cách thâm nhập vào sân trại Cứu tên người Mỹ kia Thổ phỉ nhiều người, cứu thế nào Bọn họ đã bắt đầu đề phòng rồi Chúng ta vào như vậy rất dễ bị phát hiện Dương Đông kích tay Đa Phúc Cậu có thể khống chế thời gian bơm nổ không? Được Được Tôi phải để bọn họ cảm nhận được Chúng ta đến Là một đại đội quân bộ đội Hỷ tử Hàng tiểu thư Các người cùng tổ với tôi Nhớ lấy Mình nổ nhất định phải chia ra Nghĩ cách tạo hỗn loạn Thu hút sự chú ý của thất Diêm Dương dạ, Sau đó nhân lúc bọn họ hỗn loạn Cuốn người Mỹ kia ra Nếu như tất cả thuận lợi Tìm thấy tên người Mỹ kia Thì ra tay cuốn người Chúng ta treo tường từ phía sau vào sân trại Mỹ Linh phụ trách thu hút thị vệ canh gác người Mỹ yểm hộ song hỷ hành động A Dượng và Đa Phúc đi bố trí mình Đứng vâng lại Cô là ai Người anh em Thất gia bảo tôi nói với anh Cô là ai Tôi là Hàng Mỹ Linh Là phiên dịch thất gia gọi đến Ý Ý là gì Tôi là Hàng Mỹ Linh Là phiên dịch thất gia gọi đến Phiên dịch Sao tôi chưa từng gặp cô Chuyện của thất gia Lẽ nào anh đều biết sao Thất gia nói gì Tôi phải nói với người Mỹ vài lời Đương nhiên phải nói trước mặt ờ. hắn Thất gia Có 5 người vào sơn trại từ đằng sau rồi Bọn họ đến tìm người Mỹ Mở cửa lớn Tất cả mọi người đi theo tôi Đứng lên Các người là ai Chúng tôi đến đây cứu ông Nhanh chóng đi theo chúng tôi Các người là ai Phúc khắc tư Bây giờ cái này không quan trọng Quan trọng là ông phải lập tức đi theo chúng tôi Ông ở đây sẽ gặp nguy hiểm đấy Không, tôi phải đợi thất tiên sinh quay lại Ông ta không chịu đi Ông ta nói phải đợi thất Kim Dương quay lại Cái gì Tôi không quan tâm lý do tại sao ông Bây giờ lập tức phải đi theo tôi Phiên dịch đi Phốt khắc tư tiên sinh Hắn hy vọng bây giờ ông đi theo hắn Thất tiên sinh Cứu tôi, cứu tôi Im mồm Vị huynh đệ này Anh muốn đưa bạn tôi đi đâu Làm sao giờ Xem ra không thể Đợi tới lúc trời tối rồi Súng của các anh không tồi Nói đi Lai lịch thế nào Đường tiền Đường tiền Ai trả tiền một người bạn Bạn cũng nên có tên chứ Đây là quy tắc Anh hiểu mà Chúng ta cũng có thể bàn bạc giá cả Giá cả Hắn đáng giá bao nhiêu tiền Anh rất đáng tiền sao Nói với hắn Anh và tôi có quan hệ gì Huynh đệ Huynh đệ Huynh đệ Nghe thấy chưa Chúng tôi là huynh đệ Tôi sẽ không giao hắn cho các người đâu Bây giờ các người nói cho tôi biết Các người vẫn còn là hai người anh em nữa Bọn họ ở đâu Bây giờ cậu đi đốt mình Xem có thể nhưng lúc hỗn loạn Có thể cứu đại ca ra không Hai chúng ta sao Vậy cậu còn nói ai chứ Không Làm theo cách của tôi đi Nói thật với các người Vị phú khắc tiên sinh này Ai cũng đừng mơ đưa được đi Biết tại sao không Bởi vì hắn không đội trời chung với lũ giặc Mà thất diêm dương tôi cũng không đội trời chung với lũ nhật Đơn giản vậy thôi không ngờ thất gia anh Cũng bắt đầu kháng Nhật rồi Đây là bọn giặc lưu lại cho tôi Chỉ là người không đổi trời chung với giặc Đều là bạn của tôi là miền của Nhật Bản Cửa sân chạy bị bọn Nhật phá dỡ rồi Nhanh đi báo cáo với thất gia là bọn Nhật Đánh chết chúng nó cho tôi Thất gia, thất gia, sao vậy? Là bọn giặc, bọn giặc đánh vào rồi Mẹ nó, là các người dẫn bọn giặc vào đây à? Không phải bọn tôi dẫn Đánh cho tôi các người rốt cuộc là ai lại không quan trọng Tôi chỉ cần người Mỹ này Anh thả hắn Cho hắn đi với tôi Vậy thì hỏi hắn Hắn có đi cùng các người không Hàng tiểu thư Mong ngài đi cùng chúng tôi Bằng không hắn sẽ nổ súng Được Tôi đi cùng các người Nhưng các người không được nổ súng Hắn nói có thể đi cùng Nhưng không thể làm hại bọn họ Phúc Khắc Tư Sao vậy Bọn giặc quá mạnh Chúng ta không trụ nổi Anh em Xử lý hết bọn chúng Thất gia Nếu như đánh bọn giặc Tính cho chúng tôi một phần Được Anh em lên cẩn thận Đa Phúc Tôi nhìn thấy đại ca rồi Vậy đợi cái gì Đi thôi Được Đại ca Bọn em đến rồi Đà Phúc Mình của cậu đâu Mình sắp xếp xong rồi Yên tâm đi tiền nữa sao Điều mạng cái lũ giặc đi Bọn giặc quá mạnh có cách nào vào núi không Nào đi theo tôi Bây giờ đi theo tôi Đừng quan tâm tôi Các người rút đi Đi theo tôi Đừng quan tâm tôi Lập tức đi đi Rút đa tạ Thượng đế bảo vệ cậu Lục soát cẩn thận Bà nó Tôi phải dùng chỗ miền kia cửa núi đã bị bọn giặc phong tỏa rồi Còn có đường ra không Đằng sau sân trại vẫn còn một con đường bí mật Thông vào trong núi đưa chúng tôi đi Được, đi theo tôi cửa động ở đây Xuống Nhanh chân lên Đại ca Nhanh Nhanh lên, nhanh lên Nhanh Nhanh vào đi Nhanh lên, nhanh lên Đi theo tôi Đi theo tôi đuổi theo Anh sao rồi Hắn hỏi anh sao rồi Tôi không sao Bên này Đi Nào đuổi theo Bọn giặc vẫn đuổi theo phía sau chúng ta Chúng ta phải tăng tốc Đá bọn chúng ở phía sau Đi Xuất phát Đứng im Anh muốn làm cái gì Hỷ tử Cậu muốn làm cái gì Đại ca Các người không thể đưa hắn đi Đứng im Sau khi anh cho tôi vào đội của các anh Bọn giặc đã bắt vợ và con của tôi Nếu như tôi không dẫn đường cho bọn chúng Vợ và con của tôi phải chết Đều phải chết Hỷ tử Đứng im Đại ca Anh đừng ép em Cho dù em đưa người Mỹ này quay về Vợ và con em có thể sống không Nếu như không dẫn đường cho bọn chúng Thì không có chút hy vọng nào rồi Đại ca Em có lỗi với anh Cậu Hán Giang Không Hỷ tử Anh điên rồi anh em cùng nhau trên chiến trường Tôi có lỗi với mọi người Phía trước Chia binh ra hai đường Đuổi còn đạn không Hết rồi Liều thôi Cậu Hán Giang Chúng tôi chỉ cần người Mỹ Các người có thể đi dạ. A à, Dượng có em Đa Phúc Có Đại ca dạ, Tính thêm phần em đi Đây là ai vậy Đại ca Là người diện trợ chúng ta diễn trợ Đúng Cho bên kia đánh nhau rồi Đó là đội quân của chúng tôi đang bắn quân Nhật yểm hộ mọi người đưa hành viên Mỹ rút lui Các người là Chi đội Nam Hạ đóng quân ở quỹ ban mặt trận chỉ Giang Tham mưu chiến đấu Phúc Thăng Trinh thám tham mưu Hàng Mỹ Linh Chúng tôi là người của đảng Cộng sản Vừa mới lấy được tình báo, phi hành viên người Mỹ nhảy dù bị thương, đang được điều trị ở bệnh viện. Quản gia của ông ấy là Hán Giang. Nguyên Tâm Gia và phi hành viên bây giờ rất nguy hiểm. Quân Nhật đang tấn công chỉ Giang. Vì không thể để lộ thực lực võ trang của chúng ta, tổ chức hạ lệnh, lập tức tổ chức ứng cứu. Rõ, đợi đã. Nguyên Tâm Gia cũng là người của đảng. Đúng, đây là phi hành viên thứ năm mà Nguyên Tâm Gia cứu. Nguyên tâm gia có ơn với tôi Tính cả tôi đi A Dượng Không vấn đề Đa Phúc Đại ca anh yên tâm Tôi sẽ bảo vệ hàng tiểu thư thật tốt Cẩn thận Hỷ tử Hỷ tử Em đi nói với thất Diêm Dương Em không phải là Hán Giang Đại ca Chăm sóc tốt Cho gia đình em Hỷ tử Hỷ tử Hỷ tử xông lên Nhanh Xông lên không thấy nữa Dân, vâng, tướng quân Tôi thấy ông ta đem theo vali Chắc chắn là chạy trốn rồi Bệnh viện có phát hiện gì Hắn đi tới bệnh viện làm gì Chắc là đi gặp ai đó Trần Sinh, Trần Sinh, Nguyên tiên sinh Đêm nay chúng ta sẽ rời đi Ở đây rất nguy hiểm Cậu có hiểu lời tôi nói không Rời đi Đúng Đêm nay tôi sẽ lái xe đến đón cậu Lập tức phong tỏa bệnh viện Lục soát toàn bộ Rõ Là là các người Tam gia, quản gia chính là Hán Giang Johnson phải lập tức chuyển ra khỏi thành Chỉ Giang Hắn đang ở đâu? Bệnh viện Chỉ Giang Đi Các người đưa Johnson tiên sinh đi trước Chút nữa chúng ta tập trung ở cổng thành Cái này Được Giấy thông hành không có vấn đề gì chứ Có cái này không vấn đề gì Nhanh Được Chúng ta gặp ở cổng thành Xuất phát Trên đường nhớ chú ý an toàn Tôi có chút không yên tâm Tôi phải đi đón Tam Gia Qua đây Làm cái gì đó Kiểm tra một chút Đi đi Đi đi Nhanh nhanh nhanh Người tiếp theo người làm cái gì Đứng lại Được rồi, đổ ở đây Cục trưởng, đổ ở đây Nguyên Tâm Gia Sảng khoái đó đây là giấy thông hành của ông Cầm lấy ừ. Đa tạ Bỏ ra Buông tôi ra Các người Bỏ ra Nguyên tâm Gia cũng là người của đảng Cộng sản Đúng Đây là phi hành viên người Mỹ thứ năm Mà Nguyên Tâm Gia cứu Đại ca Nguyên Tam Gia đâu Tam Gia bị người ta bán đứng Đi nhanh lên Bọn chúng không thể rời khỏi chỉ gian Tên người Mỹ kia đâu Tôi không hiểu lời ông nói Đưa vào đây Bác sĩ Lưu Nguyên Tam Gia Tôi thực sự không chịu nổi nữa Bác sĩ Lưu Tam Gia Xin lỗi Tam gia Tam gia Người này Ông quen chứ Chúng tôi tấn công toàn diện sân bay Chiết Giang Phong tỏa toàn bộ những con đường thông ra bên ngoài Bọn họ không có cơ hội rời khỏi khu vực chỉ Giang đâu Lão tiên sinh Ông giúp chúng tôi tìm ra người Mỹ kia đi Có thể không Chắc chắn là tên cục trưởng cảnh sát kia bán đứng nguyên tâm gia Tên khốn kiếp đó Đuổi theo chân sinh Chúng ta không có cách nào đi cứu Nguyên Tâm Gia Chuyện bắt đầu từ đâu Thì kết thúc ở đó Đến rồi, các vị gia gia, mời ăn lẩu Lại là ngươi, tìm chết à, đứng im Ngồi xuống Ngươi... Ờ, Đừng căng thẳng ờ. Giúp một cái đi Được Anh nói đi Mày dám chơi tao Lần sau Tao sẽ cho cả nhà mày ăn cái này Được Nói đi Đưa tao ra khỏi thành Được Được đưa vợ của tôi về nhà mẹ Chào Ooh. Ừ. Ừ. Từ đây đi thẳng Chính là sân bay Chỉ Giang Đa tạ A Dượng Cậu bị thương rồi Đi cùng hàng tiểu thư bọn họ đi Được rồi Xuất phát đi Bọn chúng muốn dùng người Mỹ để đổi nguyên tâm gia Tướng quân Chắc chắn đây là một cái bẫy Người tuyệt đối không được tin Không Tôi phải thử xem Bọn chúng hy vọng cậu đưa Nguyên Tam Gia qua đó Cái gì? Tướng quân Tôi đi chắc chắn sẽ chết đó Tôi Sẽ phái người bảo vệ cậu Nếu như bọn họ phát hiện có quân Nhật Thì sẽ hủy bỏ giao dịch này Tướng quân tôi Người Mỹ này rất quan trọng Chúng ta phải tìm thấy hắn mới có thể biết được tình hình nội bộ của sân bay Chỉ gian. Cậu nên biết giúp đỡ Hoàng quân Đại Nhật Bản hoàn thành nhiệm vụ này. Cục trưởng Biết cái gì là phong thủy thay đổi không Đừng động đậy Sẽ nổ đó Nói đi Nguyên tâm Gia đưa qua cho mày rồi Người Mỹ đâu Mày để hắn xuống xe đi qua đây Người Mỹ bị thương rồi Không đi được Mày thả Nguyên tâm Gia ra trước Tao để mày đưa người Mỹ đi Mày, mày đừng có chơi tao Đại ca Tam gia Tam gia đi Đa Phúc Ai Dượng Thế nào rồi Mỹ Linh Ai Dượng Ai Dượng Mỹ Linh Tam gia Đây mọi người giỏi lắm sự cứu giúp của quân đội kháng Nhật Trung Quốc, rất nhiều người Mỹ đã được cứu sống. Cuối cùng bọn họ trở lại bầu trời xanh tiếp tục chiến đấu với người Nhật Bản. Cuộc chiến chỉ gian cuối cùng đã khiến quân Nhật thất bại hoàn toàn. Cuộc chiến chỉ gian là trận chiến cuối cùng của Trung Quốc kháng Nhật Bản